trời hạt ngọc đêm rơi rồi ai cũng mong hóa giàu vậy nghèo phân ai sai từ ngày lúc đầu tình bạc như phôi tiếc là mình không có nhau tiếc là đời qua đơn đau hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu kiếp này ai đưa đón em kiếp ngày đôi tay lấm lem sao mà mơ treo cao như hoa hai đường vì lòng em quá thương anh quá yêu anh nhớ thương anh em đợi anh về thế rằng nếu lỡ mai này có sớm vầy về ngôi nhà bóng hình anh trong đây vậy mà anh đã ra đi phút chia ly mất khuyến mi khi nào anh về lặng nhìn ôi đông cho tàn đó hoa vắng giữa bầy ngàn chuyện tình ta không khi anh nhận ra nước mắt rơi về lúc buồn anh không khi anh nhận ra nỗi nhớ sâu lời để khoe tuôn hai bàn tay chờ che từ lúc em chưa trưởng thành nay em lớn hơn nhiều rồi quay lưng bỏ mặt anh tranh giành thua người khác cùng mấy anh quá khiêm nhường muốn cuộc sống rung rướng hay là 过。 秋夜，苏醒冬至夜。 trời lên cao anh đợi em trước sớm ga đôi mắt long lanh to tròn đôi bàn tay thoáng kiêu xa vội vàng từng chiều đi qua đi nhà ai ngát thương hoa đưa em khóc trốn thân thương biết đâu một mai năm tháng nhạt nhòa mà người xa anh xa luôn tầm tay hứa quay về sao anh chờ hoài chẳng thấy